Ui ôi, bay vào lồng luôn con này là mấy mét đây Mẹ con này Từ đỉnh ngọn tre bay vào lồng Clip của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn Nó bay làm nghiêng hết lồng đi rồi Mẹ Nay thì sập trượt mất Ui màu lân Ui lân khủng nha anh em phi thẳng vào lồng này ui lân này Úi rồi lần này quá là đẳng cấp rồi Nó làm xoay hết lông rồi Mong là đừng sập trượt là được xoáy hết lồng đi rồi màu lân họng bò Hmm. con chim mất dậy này tiếp tục clip con à, siêu lân lấy nhá anh em lấy bị con uh, mỹ đất kia nó phá đám mà lên Này đang căng thì bị con kia phá đám Nhảy vào ăn quả hồng <clears throat> Thực chiến hai đứa nó về tội đây what <clears throat> happens. không căng thì bị cái con mí đất cái phá đám phá này nó bớt căng rồi me này đang căng thì còn mì cái đất cái phá đám đánh đi mẹ em căng quá lâu từ ngọn tre xuống đánh mà ok nhá em một lần nữa về đội nha anh em ok ok mạo lần rất là đẹp đây em một lần nữa với đội của hoàng văn quảng nha à, tuyệt vời đây nãy là bị uh, con khỉ gió này phá đám này mình xin lỗi anh em nha mình bóp chết nó Đấy. ok nhá bảo lân <clears throat> đã về đội nhá tuyệt vời lân rất là đẹp màu không cụp luôn ạ mồi mà rẻ đến nay thì còn thành gì chim nữa Ô con này Hay nhỉ Đây Đây là con phá đám này anh em Đấy Con này là con phá đám nhá Mình nó bóp chết nó luôn rồi Nào Mình nó bóp chết nó rồi nhá Ok clip của Hoàng Văn Quảng Sơn Nào con này Thôi em Thôi